Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Mỹ Lan chống ý trời, thổi hồn cho công trình ma và trả giá ra sao Vạn Thịnh Phát là tập đoàn đã thu về những công trình ma đã bỏ hoang hàng thập kỷ tại các vị trí trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh Những công trình có giá trị quá lớn và bị vướng vào phong thủy nhưng bà Trương Mỹ Lan vẫn hốt vào thổi hồn cho nó sống dậy Nhờ đó bà Trương đã nắm trong tay nhiều dự án khủng và đại gia nào cũng phải ao ước. Đầu tiên là công trình khách sạn thương mại An Đông, gọi tắt là Windsor Palace Hotel. Tọa lạc tại trung tâm quận 5 là khách sạn tư nhân đầu tiên được xếp hạng 5 sao ở Việt Nam và được chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như Hội nghị APEC 2006. Được biết đây là tòa nhà chợ An Đông 2 xây dựng giữa chừng thì đứng yên và trở thành công trình ma suốt hàng thập kỷ. Tập đoàn đầu tư An Đông của bà Trương Mỹ Lan đã mua lại và thổi hồn vào công trình thành một khách sạn sang trọng bậc nhất của Sài Gòn. Đây là hình ảnh công trình ma chợ An Đông 2 sau khi được thổi hồn thành khách sạn thương mại An Đông. Công trình thứ nhì là một khối nhòa ba tòa tháp ba ba tầng tọa lạc tại trên đường. Tòa nhà này là Thuận Kiều Plaza tại số 190 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này khi mới khánh thành rất hoành tráng nhưng sau đó không ai sinh sống và buôn bán vì bị nói rằng có ma và sau đó Thuận Kiều Plaza đã thành công trình ma không ai ở thật. Công trình này được giới phong thủy cho là bị lỗi phong thủy vì nó giống hình ảnh ba cây nhang cắm lên đế. Bất chấp lời đồn, vào năm 2015, bà Trương Mỹ Lan cho công ty cổ phần An Đông mua lại và sửa sang rồi đổi tên thành The Garden Mall. Tuy nhiên, sau khi sửa, các hoạt động kinh doanh cũng không sống dậy và giờ đã trở thành tòa nhà ma như cũ. Đây là hình ảnh công trình Ma Thuận Kiều Plaza sau khi được thổi hồn thành công trình The Garden Mall. Công trình thứ ba là dự án IFC One Sài Gòn. Dự án này ban đầu có tên là Sài Gòn One Toll, khởi công xây dựng từ năm 2007 do công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M và C làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 256 triệu USD. Nhưng đến năm 2021, 11 khi đang trong giai đoạn hoàn thiện được khoảng 8% thì bất ngờ bị ngừng thi công cho đến nay. Nguyên nhân là chủ đầu tư bị ngân hàng siết nợ. Dự án này là khối bê tông sừng sững nằm ngay ở trục đường lớn nhìn ra sông Sài Gòn. Đây là công trình mọc lên từ vị trí vũ trường, phi thuyền, một thời của Nam Cam. Giới phong thủy lại đồn rằng đây là mảnh đất giữ nên công trình mọc lên cũng thành công trình ma nốt. Công trình Sài Gòn One Thô đã nằm chính hình giữa trung tâm hào nhoảng một khối bê tông lạnh toát từ hàng thập kỷ qua. Tuy nhiên, hồi đầu năm, trên trang web dây của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà quản lý và phát triển bất động sản Vivaland, một trong những công ty mới thành lập đã mua lại và sửa chữa công trình ma này thành một công trình rất lộng lẫy và giờ đang hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay, bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì công trình này đang đứng trước nguy cơ trở lại với vai trò công trình ma của nó. Đây là hình ảnh công trình EF1 ở Sài Gòn đang thổi hồn thì bà Trương Mỹ Lan lại bị bắt. Bà Trương Mỹ Lan là người gốc Hoa, lẽ ra người Hoa thì rất mê tín, họ sẽ rất ngại động vào những công trình mà theo giới phong thủy gọi là không tốt. Riêng bà Trương Mỹ Lan thì không ngán ngại những vấn đề như thế. Bà có cho thu mua những công trình đắc địa và cho tân trang lại thành những công trình tráng lệ, hái ra tiền với dự án cải tạo công trình mà ở khách sạn thương mại An Đông, bà Trương Mỹ Lan đã thành công về điều đó. Công trình này ăn nên làm ra, tuy nhiên hai công trình sau thì không suôn sẻ như vậy. Hai công trình sau đã có một công trình sau thổi hồn, xong lại sống dậy, nó cũng đang trở thành công trình mà tiếp theo. Còn công trình hiện tại tại IFC One Sài Gòn thì đang có nguy cơ dừng thi công và hóa thành dự án mà kế tiếp. Sau những công trình cãi trời như thế, đế chế của bà Trương Mỹ Lan vẫn mạnh cho đến khi bà Trương bị bắt. Không biết thầy phong thủy phán thế nào với trường hợp cãi trời của bà Trương, còn giới phân tích chính trị thì phán khác. Họ nói, việc làm ăn kinh tế mà cậy nhờ quá nhiều vào chính trị thì bị thịt là tất yếu, không sớm thì muộn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ôm hận như núi Nguyễn Thành Tài quyết lôi chủ ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù. Cấp phó chỉ là người trợ lý cho cấp trưởng, họ nhận lệnh từ cấp trưởng và thi hành. Tuy nhiên, như tờ Thời báo chấm đã đưa tin, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay đổ lỗi mỗi khi có tiêu cực. Người đời có câu, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Ý nói là những gì lợi ích cho bản thân thì tranh thủ đi trước, chiếm đoạt. Còn những gì nguy hiểm thì đi sau người khác để né tránh rủi ro cho mình. Bản chất của quan chức Đảng Cộng sản đều như thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Tài trước tòa. Khi có bổng lộc, cấp trưởng tranh công để hưởng bổng lộc từ trên ban xuống. Khi làm gì sai trái thì đẩy hết cho cấp phó. Vì thế, những quyết định mang tính tiêu cực có khả năng nếu đổ vỡ thì sẽ vào vòng lao lý thì cấp trưởng đẩy cho cấp phó đi ký. Đó là bản chất của người Cộng sản không thể thay đổi được. Ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Tài là cấp trưởng và cấp phó của nhau. Ông Lê Hoàng Quân là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, còn ông Nguyễn Thành Tài là phó chủ tịch. Tuy nhiên, khi xảy ra sai phạm của chính quyền thành phố thì ông Nguyễn Thành Tài đã bị bắt và ông Lê Hoàng Quân vẫn bình an vô sự. Đấy là hình ảnh rõ nét về lội nước theo sau của ông Lê Hoàng Quân. Lợi ích thì ông Lê Hoàng Quân hưởng nhưng tội thì Nguyễn Thành Tài phải gánh lấy Đấy là bất công mà ai cũng thấy rõ. Và tất nhiên là Nguyễn Thành Tài cũng biết và ông đã ôm cục hận như núi từ nhiều năm nay. Vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa xét xử vụ hoán đổi đất vàng liên quan đến bà Bạch Diệp và các cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Tài với vai trò là bị cáo đã phát biểu trước tòa rằng ông chỉ làm lợi cho nhà nước, hơn nữa việc hoán đổi được người đứng đầu thành phố đồng ý. Nghĩa là ông đã chỉ đích danh kẻ chủ mưu là cấp trưởng của ông, ông Lê Hoàng Quân. Tuy nhiên, tòa có dám khởi tố Lê Hoàng Quân hay không thì lại là một câu chuyện khác. Trước tòa, ông Nguyễn Thành Tài nói trong nước mắt rằng Trong suốt thời kỳ đó, tôi chưa bao giờ bị nhận xét là thiếu trách nhiệm. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tha thiết với mục đích, lý tưởng của mình, nên thay vì nghỉ ngơi, vui thú điển viên, tôi vẫn tiếp tục đi dạy. Dù ở tù, nhưng tôi vẫn tự hào về con đường mình đã chọn, tôi không kêu than trách móc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Tài đang muốn lôi Lê Hoàng Quân theo mình vào tù. Về vụ án này, ông Tài cho rằng ông không phải là người gây ra hậu quả sau cùng. Khi trình nội dung dự thảo của Ban chỉ đạo 09 cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là ông Lê Hoàng Quân đã đồng ý. Việc hoán đổi này nhằm mục đích có lợi cho nhà nước. Ông Tài nói một cách cương quyết rằng nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm. Luật sư bảo chữa cho ông Nguyễn Thành Tài thì cho rằng ông Tài đã báo cáo ông Lê Hoàng Quân, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 09 về đề nghị của công ty Bạch Diệp Dương hoán đổi tài sản. Rõ ràng đã qua bao nhiêu năm ngồi trong tù, ông Tài cũng đang muốn kéo người chủ mưu Lê Hoàng Quân vào tù với ông. Nhưng đến giờ này, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chưa làm được, dù rằng luật sư của ông Tài cũng đề cập đến tội của ông Lê Hoàng Quân mới lớn hơn chứ không phải là thân chủ của ông này. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân rất khó bướng đi ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Hoàng Quân tội rất nặng, tuy nhiên ông Quân đã là một chân trụ trong tam trụ ăn đất ở Sài Gòn bao gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Bộ tam này rất mạnh đến nỗi ông Nguyễn Phú Trọng còn không phá được thì nói gì đến ông Nguyễn Thành Tài nhỏ nhoi như thế theo một số đánh giá của những người có uy tín thì ông Nguyễn Thành Tài ở trong tù nút cục hận chưa trôi được. Khi mà người sai khiến ông làm bệnh là Lê Hoàng Quân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ đây ông Tài đang dường như quyết kéo ông trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù nhưng xem ra không có khả năng. Người duy nhất có khả năng làm điều đó có thể chỉ là ông Nguyễn Phú Trọng.